mời nhà trai giới thiệu về mình dạ, xin chào anh Quỳnh ninh chào ờ, chị hồng vân chào bạn nữ bên kia và chào ờ, toàn thể quý vị khán giả của mặt trong trường quay hôm nay dạ, em xin tự giới thiệu ờ, em tên là nguyễn quang vinh em sinh năm 1994 hiện em là trợ lý tuyên huấn phòng chính trị của lữ đoàn 25 quân khu 7 quê em ở đâu dạ, em em ở hưng yên quê em ở ân thi hưng yên à, dạ. hưng yên là nhãn lòng á dạ đúng đấy ạ à. mời à, nhà gái Dạ, xin chào à, cô Hồng Vân, chào chú Huyền Linh, chào bạn nam bên kia và chào quý vị khán giả. Em tên là Võ Thị Thúy Linh, năm nay 28 tuổi. Hiện tại thì em đang sinh sống và làm việc tại Dĩ An Bình Dương. Nghề nghiệp của em là nhân viên văn phòng ạ. Nhân viên văn phòng hả? Dạ. Giờ em nói luôn cái nhược điểm với ưu điểm của mình đi cho cái chú ấy bên kia nghe. Dạ, thì đối với cái ưu điểm của em á thì uh, em là một người uh, vui vẻ hòa đồng và dạ, có tính tự lập ờ, khá là cao ừ. trong cuộc sống cũng như là trong công việc còn đối với nhược điểm của em á thì ờ, em hơi vụng về và cũng đôi khi thì cũng lười một chút xíu <laughs> lười một chút xíu hả dạ nhưng mà có tật xấu gì không dạ thì nói với tật xấu thì em cũng chưa có phát hiện ra chưa phát hiện ra luôn dạ phải chờ phải chờ bạn ờ, bên kia phát hiện ra chờ bạn kia phát hiện đúng không bạn với bạn nghe gì không bạn Là <laughs> dạ coi, rồi, dạ có để chú đội phát hiện ra nha à, mà em trai giới thiệu về mình đi ưu điểm và khuyết điểm thế nào dạ em ờ, thì ờ, về sở trường thì chắc em cũng không có cái sở trường gì ờ, nổi bật cả nhưng mà về thì điểm nói về sở thích thôi sở thích thì em cũng thích chơi thể thao đặc biệt là bơi lội bóng đá bóng truyền. bên cạnh đó thì cũng thích đọc sách bên cạnh đó thì em cũng thích đi du lịch với cả thích ngồi cuối tuần thì đi cà phê tán gẫu với anh em bạn bè à, đó là giải trí của mình thích tán gẫu uống cà phê thôi dạ dạ ừ, em có mấy mối tình rồi em thì em có <laughs> hai mối tình mối dài nhất là bao lâu mối dài nhất là được hai năm rưỡi ạ ừ còn mối ngắn nhất ngắn nhất thì gần một năm như vậy cũng khá dài đó nha dạ. tại sao chia tay hai mối tình đó dạ em không biết nhưng mà cũng có thể là đến một giai đoạn nào đó thì khi mà mình tìm hiểu kỹ về nhau rồi thì bắt đầu mới lại phát sinh ra những cái mà mình không hợp bên cạnh đó thì khi mà em nhớ là chia tay á thì thì bạn nữ kia cũng cả hai bạn bạn đều nói là em cũng có một cái chút vô tâm nói chung mà em cũng cái này em cũng tự nhận thấy là mình nhiều khi mình cũng khá vô tâm trong cái chuyện mà quan tâm đến bạn ý cái này rất là nguy hiểm luôn bởi vì trong tất cả tình yêu hoặc là bạn bè hay là tất cả mối thân tình nào đó cái chuyện mà chăm sóc lẫn nhau đó là quan trọng cái này phải rút kinh nghiệm em nha dạ dạ khoan nhưng mà cho tôi hỏi xíu tức là hai mối tình đó là trước khi nhập ngũ hay là bạn nhập ngũ rồi bạn mới yêu hai mối tình này của em thì đều ở thời em học viên ạ. Ngồi hồi ngày trước em học ở ngoài Hà Nội ạ. Tức em là trước em... khi nhập ngũ đúng không? Dạ dạ. Bạn nhập ngũ được mấy năm rồi? Dạ em ờ, em năm nay là năm thứ 8 rồi ạ. Bên đây nhà gái tôi hơi hồi hộp cái vụ mà vô tâm nhưng mà rõ ràng là cái thời điểm đó là bạn còn rất là nhỏ rất là trẻ cho nên là cái chuyện vô tâm á thì nó không phải là bản chất nó chỉ là vì cái thời điểm đó bạn còn trẻ quá bạn không có nghĩ ngợi xa xôi hiểu không dạ. bây giờ em nói đi em có mấy mối tình rồi Dạ thì à, em mới có một mối tình thời sinh viên Thời sinh viên là cách đây... Uh... Dạ cách đây 4 năm 4 năm rồi, quen được bao nhiêu năm? Dạ quen cũng gần một năm Gần dạ, một năm Sau đó chia tay. chia tay Tại vì uh, khi mà còn đi học á Thì cảm thấy là hai đứa uh, tính tình cũng chưa được chín chắn cho lắm Sau khi mà tốt nghiệp á Em muốn kiếm một cái người mà chững chạc chút xíu Để mà có thể là tiến tới chuyện tương lai Bạn do bạn đó cũng nhỏ hơn em dạ cho nên là em thấy là tính tình hai đứa nó cũng còn ngang bướng như nhau nó chưa à. có phù hợp hai đứa cái tôi đều lớn hết đúng không dạ đúng rồi rồi giờ bạn này nhỏ hơn nữa giờ tính sao Dạ thì nếu như mà bạn nhỏ hơn nhưng mà bạn chững chạc, bạn biết suy nghĩ thì vẫn à. được thì... Vẫn được phải không? ừ. Nhưng mà bạn em em có sợ những bạn trai vô tâm không? Dạ có, tại vì à, trong cuộc sống thì có thể là mình không có thời gian không có nhiều uh, cho nhau nhiều thời gian cũng được nhưng mà khi mà mình có thời gian với nhau á thì mình phải biết quan tâm chút xíu như là bù đắp lại những khoảng thời gian trước dạ ừ. yeah. <clears throat> đúng rồi trong cuộc sống chúng ta phải yêu có tâm à, quen nhau cũng có tâm à, <laughs> chơi facebook cũng có tâm <laughs> cái gì phải có tâm hết đừng vô tâm nha rồi bây giờ à, bên đây thì à, cũng hai mối tình kia mối tình cũng có trải qua kinh nghiệm trong tình yêu rồi ha bây giờ thì đàn trai à, bạn muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào em cũng không có có có có, có tiêu chuẩn đặt ra nào nó cụ thể là như nào cả cái đầu tiên thì em nghĩ là trong tình yêu thì hai người đầu tiên là phải có cảm xúc đã có thể là ví dụ mình khi mình gần nhau mình thấy rung động hoặc là mình đêm mình về mình nằm mình nhớ người ta thì em nghĩ đấy nó là, nó là yêu cái biểu hiện dạng là yêu thôi chứ cũng không cần phải là cái tiêu chuẩn gì cả nếu mà để mà đi với nhau dài lâu hơn thì em cũng mong muốn là bạn nữ thì cũng là một người <laughs> phụ nữ truyền thống thôi dạ vì cái nghề nghiệp của em nó cũng ờ, khá là đặc thù thế vậy em cũng muốn là bạn nữ mà truyền thống biết quan ờ, tâm chăm sóc gia đình hai bên nội ngoại cái thứ hai nữa thì em thì em không thích <laughs> nhất điểm mà con gái là thường thường em thấy các cô gái rất hay quan trọng tiểu tiết ấy. tức là để ý những cái rất là nhỏ mà nếu mà xảy ra một cái câu chuyện gì đó thì tốt nhất là thẳng thắn ngồi lại nói với nhau vì sao mà cô ấy giận chẳng hạn còn là em cũng thế khi có gì thì em bảo là đây anh không thích em ở điểm này ờ, hôm nay em cư xử thế này không thấy được thì em nghĩ là hai người ngồi lên cởi mở lại với nhau. nói chuyện với Đã, dạ, nhau chứ không nên à. là ờ. mình cứ càm ràm một cái câu chuyện gì đó hoặc là cứ tự bản thân mình im lặng thì cái mối quan hệ nó sẽ rất dễ đổ vỡ đó yêu cầu đàn trai vậy bà mối tính sao chào em nãy giờ đứng rình nghe lén đó thế vì em hình dung cô gái bên đây như thế nào em nghĩ là bạn nữ bên kia thì ờ, qua cách nói chuyện rồi là em nghĩ là bạn ấy là một người ờ, có học thức rất là cao cụ cá là chín chắn và rất là tinh tế trong cuộc sống chắc là cũng rất là xinh đấy em đoán vậy ạ Dạ chào à, chú Trời ơi Đó Gương mặt xinh xắn quá nha Non không? Dạ. Mặt non măng vậy đó Gương mặt dễ thương quá Mặt này mặt điện ảnh là rất là ăn ảnh luôn nè Nói chung á là khi mà em chấp nhận quen bộ đội rồi đó thì chúng ta phải chấp nhận về cái thời gian rất là nó đâu ra đó chứ không phải là mình muốn anh ơi em cần đi coi phim anh ơi em cần này kia cái này là khó lắm á nha dạ thì tính con cũng là hay lười là lười ừ. nói chuyện á cho nên nếu như mà gặp mà bạn nam mà có quá nhiều thời gian mà nói chuyện với mình nhiều quá cũng rất là hay chán tại vì không có muốn nói nhiều nếu mà nói nhiều quá thì không có chuyện gì để nói nữa có nghĩa là nhà gái bên tôi á là chấp nhận cái thời gian Rồi. mà của các chú quân nhân là không có thời gian nhiều dành cho người yêu để không. đi chơi và không. cho gia đình cho nên là bạn đó là thực ra bạn cũng thích gặp nhiều thôi gì cũng được đi ha <laughs> em uh, muốn có một cái người yêu lý tưởng như thế nào dạ đầu tiên là không có gia trưởng dạ hay chấp nhận những chuyện nhỏ nhặt chia ly nhiều quá ừ. thêm một cái nữa là lười không chịu làm việc nhà hay là có thời gian rảnh rỗi mà muốn nhờ đi đây đó thì lại lười không chịu đi thà không có thời gian thì thôi nếu như mà có thời gian á thì khi mà cần á thì mong là có thể đáp ứng được bộ đội không có lười được đâu yên tâm đi yêu nhau là mấy mấy sông cũng lội mấy đèo cũng qua em yên tâm cái vụ đó bộ đội chịu khó lắm cưng ha dạ. rồi ờ quên nữa có thích đàn ông có má lúm không dạ có chị rất trời là ơi má lúng đồng tiền nó sâu như của ngọc quyền vậy đó đúng không có răng khểnh không có răng khểnh không đâu cười coi có răng khểnh không nè dạ, sao bị cái luôn <laughs> không không có răng khểnh nhưng mà răng cực kỳ đẹp dạ nói chứ hôm nay em đi với ai dạ hôm nay em đi với anh trai và em gái à anh trai à. đó trai đẹp trai quá ha nhìn anh trai là ra à, em gái nha thấy chưa Dạ, xin chào chú Vân Linh và cô Hồng Dân Rồi, Và dạ, bạn con. Nam và dạ, toàn thể khán giả tại trường quay Qua cuộc trò chuyện ờ, nãy giờ thì thấy bạn Nam cũng khá là vui vẻ Chứ không có khô khan giống như mình tưởng tượng là trước trước giờ là các anh ờ, bộ đội á Thường hay cứng cứng rắn lắm Về ờ, bạn Linh á, em cũng yên tâm Thì Linh ở nhà thì cũng rất là lo chăm lo cho gia đình Về thời thời gian á, thời gian của hai người hẹn hò với nhau á thì uh, lúc nào em rảnh thì có có thể qua hẹn hò thôi còn linh thì cũng không có ờ, quan tâm nhiều cho cho thời, thời gian lắm thì trước giờ tính linh thì anh cũng hiểu về vấn đề đó thì em cứ yên tâm nhưng mà anh trai nhìn uh, chú bộ đội này anh trai thấy có cảm tình không dạ có ạ mặt rất là sáng rất Đúng là dễ, dễ thương dạ chú bộ đội mình đi với ai dạo này em đi với uh, thủ trưởng của em anh uh, xuyền ạ rồi, chào thủ trưởng. Vâng, uh, xin chào chị Hồng Vân và anh Quyền Linh cùng uh, các uh, quý vị ờ, khán giả. Thì trước hết hôm nay tôi đi với em Vinh là người cấp dưới cũng là đứa em mà tôi đã từng trực tiếp quản lý và rèn luyện em cách đây 5 năm. Và đến nay cũng em cũng đang công tác tại cơ quan của tôi. Qua cái cuộc trao đổi, cuộc trò chuyện giữa hai em thấy rằng bạn gái bên này là theo cách nhìn nhận của anh thì bạn gái rất sắc sảo có một cái gì đó rất tinh tế nhan sắc thì cũng ờ, so sánh giữa hai em thì rất hợp cũng mong rằng là sau cái buổi hôm nay thì các em sẽ về chung một nhà và <laughs> là một cái ờ, niềm vui đối với đơn vị cũng như là tất cả các anh các chị trong trường quay ngày hôm nay xin chúc các em hạnh phúc cảm ơn thủ trưởng nhiều bây giờ thì chúng ta sẽ mở rào cho mở hai rào bên đi. gặp mặt nha rào cho các em các cháu gặp mặt rồi mở rào đầu đi Vân Hôm nay đến ờ, chương trình thì mình cũng có món quà tặng bạn Đây là cuốn Quân ờ, khu Nam Đồng ờ, Mình đã đọc từ thời mình học đại học thì cũng tặng bạn để bạn có một chút hiểu thêm về cuộc sống của người lính và gia đình của người lính dạ, Cảm ơn Thế thì sau đây mình cũng có món quà để tặng bạn Thì đây là món quà mà mình tự làm Nên là không bằng gì. Dạ, mình cảm ơn Vinh mở ra đi coi là gì Hồi này móc khóa Dạ móc khóa, móc điện thoại Rồi, Tại sao lại tặng móc khóa? Nếu như mà bạn móc điện thoại thì mong là lúc nào bạn sử dụng điện thoại bạn cũng sẽ nhớ tới mình Còn à, nếu như bạn sử dụng móc khóa thì mình mong là mình sẽ có thể là giữ được trái tim của bạn <laughs> okay. Rồi bây giờ để cái này hai để bên treo ở đầu à, giường thôi Ngại ngùng nha Bây giờ mình giao lưu văn nghệ chút đi Em muốn uh, ờ, xin tặng bạn gái cùng uh, anh Quỳnh Ninh, Trường Vân và các vị khán giả đây bài ngược dòng qua cứ quay trở về Ôi, mà em quên lời luôn đấy <laughs> em rất là tâm lý có bị à, có bị bối rối có bị sao xuyến không mà coi như là đứng hình vậy chị thấy em bị à, có một chút mà là dạ, lạc cũng, nhịp à, tim đó đúng không vâng cũng có đã ờ, đứng trước các bạn nữ xinh đẹp này thì đương nhiên là bị em, loạn nhịp chút đã, dạ, dạ. xíu đúng không đúng ạ khi mà ừ. chị kéo mà anh thì ờ, tâm lý rất nhiều bây giờ ngồi đi cho bình tĩnh Đấy ngồi xuống bây giờ đổi xưng hô được không bây giờ mình xưng anh em đi ví dụ vậy em là đang nằm ở đâu nhỉ dạ hiện tại là em đang làm ở ờ, chợ dĩ an luôn thì à, nếu như mà sau này có thể tiến à, xa hơn nữa thì bạn có dự tính gì anh có dự tính gì cho tương lai chưa anh cũng dự tính là nếu mà chắc mình cũng khoảng nếu bây giờ mà có người yêu đi thì chắc là khoảng tầm khoảng ba hai đến ba năm nữa thì cũng mới kết hôn được tại vì hiện tại thì anh cũng ờ, chưa có chuẩn bị ờ, được cái gì nhiều về cho tương lai cả cũng ờ, rất là nhiều thứ công việc thì cũng gọi là tạm ổn định một chút thôi nhưng bên cạnh đó thì nó cũng còn đấy cũng mình cũng chưa có nhà cửa cũng chưa có các <laughs> thứ lên thôi mình cũng chưa tự tin để mà bước vào cuộc sống hôn nhân cả nếu mà ấy thì cũng chắc phải hai ba năm nữa thì à, đúng là khi mà tiến tới hôn nhân thì mình cần phải ổn định nhiều hơn thôi bây giờ mình vô cái chuyện hẹn hò đi thí dụ sau bữa nay mình hẹn hò sao <laughs> khoảng cách thì à, biên hòa với dĩ an thì không biết là chỗ nào dị bạn ở chỗ nào dĩ an chứ nếu mà chỗ đầu dĩ an thì à, về chỗ mình chắc khoảng 15 km nếu mà đi lên ờ, trên chỗ của vinh á thì là có được đi ra ngoài uống nước hay là đi coi phim không hay là dạ, dạ, bạn có... linh sẽ đi vô trong doanh trại để mà thăm vấn dạ thì hình thức thì thế nào cũng được tùy bạn gái muốn thôi còn em là em nói là em cũng chủ động được thời gian thời gian cũng không quá gò bó được em có thể đi lên Di an được hoặc là bạn xuống biên hòa chơi cũng được hoặc đi sài gòn hoặc đi vũng tàu đâu đâu ấy thì mình cũng vẫn đi được thôi bây giờ mình à, nhìn nhau tiến tới hai bạn nắm tay nhau và cảm nhận từ nãy giờ các bạn đang suy nghĩ điều gì và trái tim nó có rung động gì chưa hãy nói với nhau nghe xong ta tiến hành bấm nút luôn đấy hai bạn nắm tay truyền cảm xúc cho nhau thử xem nắm hai tay luôn đúng rồi nhìn thẳng vào mắt nhau Đó, hỏi đi dạ thì ờ, hồi nãy em cũng có nghe nói là anh cũng khá vô tâm với bạn gái ờ, Nếu như mà sau này mình có quen nhau á Thì ờ, anh có thể là quan tâm đến em nhiều hơn được không? Dạ, cái đó thì chắc là mình sẽ sửa được thôi yeah. Dạ. Anh anh anh anh, anh sẽ sửa được Anh sẽ anh sửa được Được rồi <laughs> Thôi trở về ghế đi các bạn Bây giờ à, chúng ta để tay vào nút bấm đi Bây giờ đã đến lúc mình lắng lòng lại xem đây có phải là một nửa mảnh ghép của mình hay không bấm là chúng ta quyết định hẹn hò và tiến xa hơn nữa chúng ta bấm nút vì trái tim chứ không bấm nút vì tất cả điều gì cả chuẩn bị sau 3 tiếng đếm quyết định bằng chính trái tim của mình một hai ba hết thời gian em gái bấm dạ, em trai dạ. không bấm em hay nói lý do tại sao không bấm ha vinh em thì ờ, hôm nay đến ờ, chương trình thì ờ, cũng cũng mong đầu tiên là tìm được một nửa của mình thứ hai là cũng muốn là để cũng là một dịp để mình giao lưu mình học hỏi thêm những cái về quen biết thêm các bạn hôm nay gặp bạn ninh đây thì <laughs> em cũng thấy là bạn ninh rất là dễ thương rất là xinh xắn và như em nói ban đầu là bạn ấy rất là một người rất là tinh tế phụ nữ truyền thống nếu mà ai mà kết hôn được với bạn đi thì chắc em nghĩ là về vấn đề ờ, tề ra nội trợ hoặc là các vấn đề khác thì rất là sẽ là rất là yên tâm <laughs> tuy nhiên thì em cũng nhớ là anh quyền ninh vừa cũng nói là cũng nói là thôi mình cũng lắng nghe trái tim mình và nói dù sao thì mình đã sống thật với trái tim của dạ. mình không lo lắng điều đó dạ. à, một cô gái rất là dễ thương chắc chắn lên trên sóng truyền hình sẽ có rất nhiều chàng trai bấm nút cho em gái nha chúc cho mỗi bạn sẽ sớm tìm một nửa manh ghép của mình những chiếc vé xem phim gửi tặng các bạn các bạn có thể đến à, rạp xem phim cinebox 212 lý chiến thắng tới đó rủ muốn rủ ai rủ nha còn không Rồi. rủ nhau luôn cũng không, được chắc chắn là sẽ rủ nhau <laughs> tuy hai bạn chưa quyết định ghép đôi nhưng hy vọng chương trình hôm nay sẽ là khởi đầu cho một tình bạn đẹp chúng ta có thể cùng nghe nhạc xem phim và trò chuyện trên mocha để hiểu nhau và thân thiết hơn nhé chúc hai bạn à, thật nhiều sức khỏe hạnh phúc và thành công trong cuộc sống cảm, cảm ơn hai bạn cảm ơn anh quỳnh ninh cảm ơn trường vân cảm ơn mình vân toàn